Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 1 tháng 8 năm 2021, tức ngày 23 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Tỵ, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Tỵ hôm nay là Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tị. con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý, thực thần xuất hiện trong ngày hôm nay báo hiệu vận trình của người tuổi Tý lên cao phơi phới Lúc này có dự định nào đang ấp ủ thì nên tiến hành càng sớm càng tốt bạn nhé. Đường tài lộc của những chú chuột cũng tăng tiến ầm ầm, nhất là những người làm nghề kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, tiền bạc ào ạt đổ về nhà, bản mệnh chẳng phải lo phiền chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, ngũ hành thủy hỏa bất dung lại gây ra không ít cản trở trên con đường tình cảm của con giáp này. Hôm nay bản mệnh không được may mắn khi nói chuyện yêu đương, cần bình tĩnh tìm thời cơ thích hợp bày tỏ tình cảm. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi Sửu, cục diện tam hợp giúp cho ngày hôm nay của người tuổi Sửu khá nhẹ nhàng khi mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Ngày này các mối quan hệ xã giao hài hòa, thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng, tài lộc dồi dào, tình cảm tốt đẹp, thiên ấn soi đường, con giáp này nếu làm về lĩnh vực nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, nghề tự do, sẽ có cơ hội thăng tiến. Lời khuyên cho bạn lúc này là hãy mạnh dạn giao lưu với đồng nghiệp nhiều hơn vì sẽ có những chuyện thú vị đến với bạn, giúp mọi người ngày càng gắn bó và vui vẻ trong hợp tác. Hỏa sinh thổ, vận trình tình duyên của bản mệnh cũng có những tiến triển tốt đẹp, đôi lứa vui vẻ hạnh phúc, vợ chồng cảm thông, thấu hiểu lẫn nhau. Nếu đang độc thân, bản mệnh không cần phải quá lo lắng, chỉ cần bạn cố gắng hoàn thiện bản thân, tận dụng thời gian còn độc thân để làm điều mình thích. Chuyện tình duyên hãy để tự nhiên đến, Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Xem tử vi 12 con giáp, ngày thị dần tương hại. Người tuổi dần có thể dễ nổi nóng hơn bình thường nên khó tránh khỏi việc vợ chồng trục trặc. Khẩu chiến liên miên, không những cả hai đều cảm thấy ức chế mà mọi thành viên trong nhà cũng chẳng thoải mái, không khí gia đình nặng nề, ngột ngạt, Chính tài tương trợ nên ngày hôm nay bản mệnh có tài lộc hanh thông như bù lại những điều không vui trong chuyện tình cảm của những chú hổ. Đó là kết quả xứng đáng dành cho bạn trong một thời gian dài khá vất vả vừa qua. Công việc tiến triển thuận lợi mang lại cho bản mệnh tinh thần phấn chấn để bắt tay vào giải quyết hết các vấn đề trước mắt. Có thể nói hôm nay sẽ là một ngày làm việc khá hiệu quả của con giáp này. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão trong ngày người tuổi mão được thiên tài che trở nên đường tài lộc khá vượng phát, rất có khả năng con giáp này sẽ nhận được những khoản tiền bên ngoài thu nhập chính. Đặc biệt là những ai làm nghề tay trái thì nguồn thu từ đó lại càng cao, dần làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc khi được các thần này trợ lực. Tuy không tránh được những khó khăn ban đầu nhưng về cơ bản những chú mèo đều có thể khắc phục được và mang được tiền bạc về nhà. Buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập khách hàng ra vào ngược xuôi, mộc sinh hỏa, đường tình duyên có bản mệnh đã tiến triển khá ổn định, không có gì cần phải bận tâm lúc này, đôi lứa tìm hiểu nhau lâu ngày có thể tính tới chuyện trăm năm, về ra mắt gia đình, nâng cấp mối quan hệ, người độc thân có cơ hội thể hiện sức hút của mình trước người khác phái. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, người tuổi thìn trong hôm nay gặp được chính ấn nên sẽ dễ dàng đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh, con giáp này biết cách để người khác phải ấn tượng về khả năng của mình, từ đó tạo lòng tin cho người xung quanh. Nhờ thế mà thành công nối tiếp thành công, đôi lúc bạn không tránh được những thách thức khi ở vị trí cao hơn nhưng với sự tự tin và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, bạn sẵn sàng đương đầu với mọi thứ để đạt được mục tiêu bản thân mong muốn. Song con giáp này cần phải rèn cho mình khả năng kiểm soát cảm xúc chứ đừng để cảm xúc lấn át cả lý trí. Hỏa thổ tương sinh, mối quan hệ của bạn và nửa kia giờ đang khá tốt, cả hai đang trải qua những giây phút thăng hoa trong tình yêu. Người độc thân có thể trong một mối quan hệ trên mức bạn bè đầy tiềm năng với một người bên cạnh. Hãy cứ để mọi thứ diễn tiến thật tự nhiên, đừng đốt cháy giai đoạn kẻo thất bại trong găng tấc bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Chính quan độ mệnh giúp bạn cảm thấy mọi việc dễ dàng hơn, bạn sẽ không gặp biến cố trong ngày hôm nay, dù không quá nổi trội trong công việc nhưng nhìn chung, bạn vẫn có thể duy trì được tầm ảnh hưởng của mình trong tập thể. Thời điểm này, những chú rắn cũng có thể bắt tay vào những dự án mang tính chất sinh lời. Nhờ thói quen chăm chỉ tích lũy nên bạn không có gánh nặng kinh tế và có thể dùng chính khoản tiền đó để kiếm thêm lời lãi. Chính vì thế, bạn hãy mạnh dạn đầu tư hơn để mang về cho mình ít lợi nhuận trong khoảng thời gian này, ngay hoặc khí vượng. Con giáp này có thể gặp một vài vấn đề với sức khỏe do tình trạng nóng trong gây ra như viêm nhiệt, cả người bí bách, nên chú ý dưỡng sinh cho cơ thể uống nhiều nước. Ngoài ra bạn cũng nên cố gắng duy trì thói quen rèn luyện cơ thể, thường xuyên tập thể dục thể thao để luôn có một nền tảng thể chất khỏe mạnh. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, thiên quan chính là nguyên nhân gây ra những điều không thuận, trục trặc với người tuổi ngọ trong hôm nay, bạn nên hành xử thận trọng để tránh những rắc rối không đáng có khi hung thần này án ngữ trong vận trình cả ngày của mình, trong công việc, bản mệnh có thể bị người khác gây khó dễ, hạch sách khiến hiệu suất công việc sụt giảm. Người làm công ăn lương tài chính eo hẹp, kinh doanh buôn bán cũng chững lại, chưa thấy dấu hiệu khởi sắc, tiền có thu có chi, không túng thiếu nhưng cũng chẳng dùng dình. Ngũ hành tương sinh như vất vát chút may mắn cho những chú ngựa trong hôm nay khi mối quan hệ của bạn và nửa kia rất hòa hợp. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và bao dung cho nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi, tam hội trợ mệnh báo hiệu hôm nay là một ngày thích hợp để người tuổi mùi hàn gắn các mối quan hệ dạn nứt hay lạnh nhạt xung quanh mình. Bạn nên cho qua những chuyện cũ để đón những điều tốt đẹp hơn. Hôm nay cũng là thời gian tốt để cho gia đình hoặc ở bên người mà bạn yêu thương. Thiên ân xuất hiện trợ giúp thêm cho vận trình công danh của những chú dê trong ngày chủ nhật này.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 9. Tử vi tuổi thân, tị thân tương phá báo hiệu những điều bất lợi có thể xảy ra với người tuổi thân trong hôm nay. Vận trình sự nghiệp của con giáp này khó mà suôn sẻ như bình thường, gánh nặng đặt lên vai đòi hỏi bạn phải thật mạnh mẽ để chống đỡ mọi thứ. Kiếp tài cản trở, những chú khỉ cũng cần cẩn trọng hơn với túi tiền của mình. Hung thần này xuất hiện đe dọa nghiêm trọng tới vận trình tài lộc của bản mệnh. Thiếu sáng suốt và tỉnh táo nhưng lại liều lĩnh, bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm khiến cho tiền bạc thất thoát, trôi tuột khỏi túi khoản không nhỏ hỏa kim súng khắc gây ra những mâu thuẫn giữa con giáp này và nửa kia. Những vấn đề thực tế về đời sống cơm áo gạo tiền quẩn quanh khiến cho tình yêu dần trở nên căng thẳng và không còn những điều lãng mạn như thuở ban đầu. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ, quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu tam hợp che chở cho vận trình tình cảm của người tuổi dậu trong hôm nay để cả hai ngày càng hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Ngoài ra, Hôm nay cũng là cơ hội để những ai độc thân có thể bật đèn xanh với đối tượng mà bạn thầm thương trộm nhớ từ lâu. Tỷ kiến cũng sẽ trợ giúp cho những chú gà trên vận trình tài lộc, khác với những khi cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Hôm nay bản mệnh quyết đoán và nhìn nhận thời cơ một cách sắc bén, không để cho cơ hội kiếm tiền trôi tuột khỏi tay mình như những lần trước đó. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ của thai phụ. Do đó,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 đưa ra nhiều ý tưởng mới mẻ độc đáo, khiến những người xung quanh không khỏi bất ngờ. Chính những điều đó sẽ giúp bạn có cơ hội thăng quan tiến chức rõ ràng, đạt được những mục tiêu đề ra, đến lúc đó vấn đề tài chính cũng không còn là nỗi lo với bạn nữa. Tài lộc dùng dình thao hồ chi tiêu theo ý thích, ngũ hành hỏa sinh thổ giúp cho tuổi tuất có một ngày tình yêu thăng hoa, yêu thương chắp cánh, đôi con tim cùng chung nhịp đập, luôn quan tâm và chăm sóc cho nhau, hai bạn có tình cảm vô cùng tốt đẹp. Dù có vấp phải sóng gió thì cả hai lại cùng cố gắng vượt qua vì đối phương. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi, tị hợi tương xung dễ làm phát sinh các cuộc tranh cãi tại nơi làm việc giữa người tuổi hợi và đồng nghiệp. Không khí giữa cả hai sạc mùi thuốc súng, chỉ vài câu tranh luận cũng có dẫn tới đấu khẩu gắt gay khi không đạt được sự đồng thuận trong cách làm việc. Thương quán nhắc nhở con giáp này không được cầu thả và tránh tiến hành các việc trọng đại vào thời điểm nhạy cảm này. Vận trình tài lộc có chút hao hụt hơn, bạn không nên chi tiêu quá nhiều trong thời gian này mà ngược lại. Hãy nỗ lực tích cóp để đạt được thành quả lớn hơn trong tương lai. Ngũ hành xung khắc cũng gây ra những nỗi lo về đường tình duyên của con giáp này. Người độc thân mãi chưa tìm được ai phù hợp để chung đôi sánh bước. Có lẽ bạn nên có cái nhìn và suy nghĩ thực tế hơn về cuộc sống